Người phụ nữ có siêu năng lực ngửi được mùi của tử thần, đoán được vận mệnh. Dù có năng lực siêu nhiên, ngửi được mùi của tử thần, mơ thấy tương lai, từ đó đoán biết được thời gian người bệnh sẽ ra đi, nhưng cô gái người Úc lại cảm thấy bất lực, tự dằn vặt bản thân. Theo The Miros Arikala, sinh ra và lớn lên tại Úc, cô phát hiện ra bản thân có khả năng đặc biệt, ngửi được mùi của tử thần khi mới chỉ 12 tuổi. Hôm ấy, trong một lần đi thăm người chú bị bệnh, chỉ còn sống được một ngày, cô đã ngửi thấy một mùi hôi thối kỳ lạ trong căn phòng. Mới đầu cô nghĩ mùi này phát ra từ cơ thể của người chú, nhưng sau đó mới phát hiện cả gia đình chị cô là có thể ngửi thấy loại mùi này. Một năm trước khi tôi bắt đầu vào trung học, tôi đến thăm chú mình khi ông ấy sắp mất. Và một đêm trước khi ông ấy qua đời, tôi ngửi được một mùi khó chịu trong nhà. Thế nhưng không ai trong nhà có thể cảm nhận được mùi đó. Arikala nhớ lại. Kể từ lần đó, Kala thường xuyên ngửi thấy mùi kỳ lạ này trên thân thể những người mắc bệnh giai đoạn cuối hoặc những người già sắp qua đời. Và cô nhận ra đó chính là mùi của tử thần. Khả năng này giúp cô đoán biết được thời gian sống của một người bất kỳ. Tuy vậy, cô không hề hào hứng với điều đó. Kala nghĩ dù có được loại công năng siêu cảm này, nhưng bản thân cô không thể giúp gì cho người khác cũng không thể cứu sống người sắp chết. Nhất là khi đối phương cũng không biết họ sắp ra đi mãi mãi. Nếu cô nói cho ai đó biết thông tin này, nó có thể tạo thành một kết cục bi thảm. Vậy nên, cô nghĩ rằng bản thân không thể can thiệp vào vận mệnh của bất kỳ ai. Đôi khi cảm giác này giống như một gánh nặng. Tôi từng muốn nói một chút gì đó với mọi người, nhưng nhận ra rằng đó không phải là việc của mình. Kala nói, Mỗi người đều có một khả năng siêu nhiên tiềm ẩn. Không chỉ người thấy mùi của cái chết, ngay từ khi còn bé, Kala cũng đã có khả năng dự đoán trước tương lai dựa trên những giấc mơ của bản thân. Khi ấy, cô cho rằng mỗi người đều có một khả năng đặc biệt nào đó, chỉ là loại năng lực này có thể bị áp chế khi còn nhỏ hoặc bị hạn chế bởi điều kiện của xã hội. Cô giải thích, những đứa trẻ ngay từ khi còn nhỏ đã được dạy bảo để mau chóng trưởng thành, học cách thích nghi và giữ im lặng, bọn trẻ cũng được dạy rằng những tưởng tượng của chúng không phải là điều chân thực. Những điều này đều có thể làm cho năng lực đặc biệt của chúng bị phong bế. Kala cho biết cô luôn có ước mơ được trở thành một giáo viên hướng dẫn tâm linh nhưng lại chọn làm một thư ký cho một luật sư. Sau 9 năm công tác, cuối cùng giờ đây cô quyết định từ chức để theo đuổi giấc mơ của chính mình. Giáo viên hướng dẫn tâm linh dạy người khác cách điều khiển năng lực siêu nhiên của họ. Kala cho biết Cô từng cảm thấy rất buồn bởi những bình luận ác ý trên mạng xã hội. Nhưng giờ cô không còn ngại việc bản thân có những năng lực đặc biệt không giống như người thường. Thậm chí cô còn có thể mỉm cười đối mặt với những lời nói không hay của người khác. Cách nhận biết một người sắp ra đi Chúng ta có thể không có năng lực đặc biệt như Kala, biết trước thời điểm kết thúc một sinh mệnh, nhưng tại thời điểm khi sinh mệnh sắp kết thúc ấy đều có dấu hiệu để nhận biết – tác giả Paula Spencer Coates của tờ Skyrim từng chỉ ra 7 dấu hiệu nhận biết một người sắp qua đời, giúp mỗi người có thể nhận biết và chuẩn bị tinh thần tiễn thân nhân của họ đoạn đường cuối cùng. Dưới đây là 7 dấu hiệu nhận biết một người sắp chết. Chán ăn Trước khi chết, bởi vì cơ thể không có cách nào tiêu hao năng lượng, người bệnh có thể không chịu ăn uống. Lúc này không cần cố ép người bệnh ăn thêm thức ăn. Nếu cứ miễn cưỡng, để người bệnh ăn thêm, ngược lại sẽ khiến thức ăn dễ dàng tràn vào phổi, gây sưng phổi, viêm phổi khi hít vào. Khi nhận thấy dấu hiệu này, người thân chỉ nên lấy một lượng thức ăn lỏng vừa đủ bón cho người bệnh. Lúc bón thức ăn nên để kèm một chiếc khăn bông ẩm cạnh miệng để thức ăn không bị chảy ra ngoài. Ý thức mơ hồ không tỉnh táo. Trạng thái ý thức của người bệnh khi hấp hối thường sẽ trở nên hỗn loạn, khó có thể đáp lời người thân bên cạnh cũng có thể sẽ nói năng lung tung, câu từ hỗn loạn vô nghĩa. Lúc này cách tốt nhất là mở bài nhạc hoặc đánh lên thanh âm nào đó thích hợp với người bệnh, an ủi tâm hồn họ những phút cuối của cuộc đời. Hay buồn ngủ. Trong trường hợp này, người bệnh thường sẽ ngủ mê man trong một thời gian dài, rất khó thức dậy. Ý thức với hoàn cảnh xung quanh cũng trở nên mơ hồ. Lúc này thân nhân có thể giúp người bệnh xoa bóp hoặc lật người, nhẹ nhàng tâm sự kể cho họ nghe một câu chuyện nào đó, không ép người bệnh vận động hoặc đánh thức họ. Hít thở khó khăn Người trước khi qua đời thường thở rất khó nhọc, nghe giống như thở dài. Sau tiếng hít sâu lớn, hô hấp của người bệnh dường như sẽ tạm dừng lại trong chốc lát. Đồng thời có tiếng lục cục mà nguyên nhân phần lớn là do người bệnh không thể ho ra các chất dịch tích tụ trong thanh quản. Để khắc phục tình trạng này, có thể đem gối kê dưới lưng của người bệnh, kê đầu họ lên cao hơn, giúp người bệnh hít thở nhẹ nhàng hơn. Nếu cổ họng có đờm, hãy cố gắng khuyến khích người bệnh tự ho hoặc khạc ra một cách tự nhiên. Lượng nước tiểu ít hơn. Bởi lượng thức ăn hấp thụ giảm đi, nên lượng nước tiểu mà người bệnh bài tiết ra cũng sẽ ít hơn so với ngày thường. Huyết áp cũng giảm. Người bệnh lúc này có thể xuất hiện hiện tượng tiểu són không thể tự chủ hoặc tiểu tiện khó khăn. Cách giải quyết lúc này là dùng tả kề lót hoặc mặc luôn cho người bệnh. Đối với việc người bệnh không thể tiểu tiện, có thể hỏi nhân viên y tế xem có cần đặt ống thông dẫn nước tiểu cho người bệnh hay không. Sưng phù mắt cá chân Trước khi chết, người bệnh thường xuất hiện tình trạng phù nề, đặc biệt là tại vùng mắt cá chân, bắp chân, tay, các vị trí trên khuôn mặt. Tuy vậy, đây là một hiện tượng tự nhiên, không cần phải trị liệu đặc biệt. Tay chân lạnh giá đổ mồ hôi trộm. Khi sắp chết, tay chân của người bệnh sẽ trở nên lạnh giá khác thường. Ngay cả móng tay và môi cũng bị tím tái hoặc trở nên nhợt nhạt. Ngoài ra cũng có tình trạng người bệnh bị đổ mồ hôi liên tục dù thời tiết không nóng. Trong trường hợp này có thể giúp người bệnh lau người thay quần áo mới để họ cảm thấy thoải mái hơn. Lộ đường phân mạch máu Trước khi chết, tuần hoàn máu của người bệnh sẽ giảm khiến da trở nên tái nhợt, Đồng thời lòng bàn chân thường sẽ xuất hiện các đường phân mạch máu loang lỗ màu tím hoặc xanh da trời. Khi một người nào đó có những dấu hiệu kể trên, có nghĩa là họ đã sắp phải ra đi. Người thân nên trân trọng khoảng thời gian này, chăm sóc nâng niu, cùng họ đi hết chặng đường cuối cùng của cuộc đời, để họ có thể ra đi thanh thản,